Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Câu đố, chọn một lối đi giúp tù nhân trốn thoát. Câu 1. Có ba lối cho tù nhân trốn thoát. Lối đầu tiên có những con chó hung dữ canh gác. Lối thứ hai có một quả bom sẽ phát nổ trong 5 phút nữa. Lối thứ ba có một lính gác mang vũ khí. Hỏi tù nhân nên chọn lối nào? Đáp án Chọn ô thứ hai Vì quả bom sẽ nổ trong 5 phút nữa, vậy anh ta chỉ cần đợi hết 5 phút rồi đi thôi. Câu 2 Một người phụ nữ nhảy từ máy bay xuống, không mang dù và vẫn sống sót. Tại sao? Đáp án, vì máy bay đang ở mặt đất Câu 3. Hãy vẽ một hình chữ nhật và một hình vuông để tách riêng các chú sóc và hạt dẻ. Đáp án là Câu 4. Một người sống ở tầng 14. Mỗi khi đi xuống, người đó luôn xuống tới tầng 1. Khi đi lên tầng, người đó chỉ lên tới tầng 10 rồi từ tầng 10 đi thang bộ đến tầng 14. Tuy nhiên, nếu đi thang máy cùng người khác, hoặc khi trời mưa, người đó sẽ đi thẳng lên tầng 14. Hỏi tại sao? Đáp án, vì người đó là một đứa bé, do không đủ chiều cao để với tới nút thang máy tầng 14. Câu 5. Khi nào bạn gặp màu đỏ thì tiếp tục, còn màu xanh thì dừng lại. Đáp án Khi bạn đang ăn dưa hấu Một con tàu Nhật Bản trên đường ra khơi Vị thuyền trưởng đi tắm nên tháo nhẫn để trên bàn Khi quay lại, ông phát hiện chiếc nhẫn đã biến mất Thuyền trưởng ngay lập tức triệu tập năm thuyền viên khả nghi và hỏi mỗi người đã ở đâu và đang làm gì trong 15 phút trước đó. Đầu bếp, tôi đang trong phòng lạnh lấy thịt để nấu ăn. Kỹ sư, tôi đang kiểm tra động cơ phát điện. Thủy thủ, tôi đang trên cột buồng sửa lại lá cờ bị lộn ngược. Sĩ quan radio, tôi đang nhắn tin trao đổi với một công ty về chuyến hàng sắp đến. Sĩ quan hàng hải, tôi đang ngủ trong cabin của mình. Thuyền trưởng ngay lập tức biết tên trộm là ai. Tại sao vậy? Đáp án Người lấy trộm chiếc nhẫn chính là thủy thủ. Vì đây là chiếc thuyền Nhật Bản nên sẽ treo cờ Nhật Bản, và cờ Nhật Bản thì dù xuôi hay ngược cũng giống hệt nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.